Hello, xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay mình à, sẽ hát một ca khúc cho quý vị và các bạn nghe Đó là một ca khúc ừ, nhạc xưa lắm rồi nhưng mà rất là hay Đó là Biển Mặn Kính mời quý vị cùng à, thưởng thức nhé Cao ngắt chuyện sơ tới bởi con nhọc nhằn dưới nguồn trên nương thao tinh năm hơn một tuổi tôi nghĩ bao quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai người yêu tôi con ngày trời xin lớn xin tôi đến lại đi sao vắng đời tôi kiếm tìm lâu dài biệt mài nương chay vườn tuôn dài theo phố miền xanh đẹp tựa trong tranh gỗ buồn lại cho lúa thêm xanh trong bao lần quân hành dường yêu tôi tôi mới quên mà thôi lung rừng quân thiên vùng vừa kiếm thù vùng quan vô bóng dưa bơ cắt gầy gió lên từng chiều và làn xo tóc trên biển xanh người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa lúc màu xanh biển mang được sắc mây bao yêu anh em muốn khiến đôi mình như màu xanh biển tĩnh trong ngày trời xinh đất xinh tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chìm tim lâu dài miền bài đường trai vượt trong dài theo quốc biển xanh khô cằn mồ hôi thành điểm vàng trên môi trong bao lần quân hành tôi qua cũng khô cằn và mồ hôi thành điểm vàng trên môi xin cảm ơn quý vị nhiều hẹn quý vị quay 9 giờ ngày mai nhé